Xin chào tất cả quý anh chị ạ. Em tên Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi nói chung và chiếc xe Mitsubishi Outlander đằng sau em đây nói riêng, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Còn nếu anh chị nào mà chưa có quyết định mua ngay, vẫn đang tham khảo thôi thì vui lòng à, bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của em này và add Zalo theo số điện thoại em để trong video này để quý anh chị có thể à, nắm được các chương trình chính sách giá bán, chương trình khuyến mại của đại lý và nhà máy áp dụng tùy từng thời điểm theo thì từ đó anh chị đã quyết định được xem thời điểm nào mình mua xe là hợp lý nhất và có giá tốt nhất cho mình à, vâng thì à, cũng rất nhiều khách hàng hỏi em về chiếc xe Mitsubishi Outlander đằng sau đây là có những cái màu nào thì em xin chia sẻ với quý anh chị luôn là uh, xe Outlander này đang có 5 màu để quý anh chị lựa chọn này. Uh, màu trắng, màu đen, màu uh, nâu đằng sau đây và màu đỏ và màu xám xanh đó là năm màu anh chị chọn anh chị nhé cái giá là chiếc xe Outlander thì ờ, cũng như các video trước ờ, em chia sẻ với quý anh chị ấy, thì anh à, hiện tại như là bản Crown này là 950 triệu giá niêm yết và 825 triệu là à, bản ờ, tiêu chuẩn anh chị nhé ngoài ra nếu anh chị mua xe Outlander trong tháng này vui lòng liên hệ với em Tuyền để được chính sách giá tốt nhất cạnh tranh nhất so với mức giá niêm yết anh chị ạ thì hiện tại bây giờ dòng xe Outlander này đang được khuyến mại là camera 360 này và bộ loa Rockford hiện tại bộ loa Rockford này thì cũng không còn nhiều nữa số lượng ở nhà máy thì cũng đã hết rồi và em thì bên em chỉ còn vài xe nữa là hết xe nên là nếu anh chị uh, mua xe thì vui lòng liên hệ ngay với em Tuyền nhé và thêm nữa đó là trong tháng 3 này anh chị sẽ được bốc thăm trúng thưởng là phần quà trị giá từ một chỉ vàng tới 5 chỉ vàng anh chị ạ nhanh tay kẻo lỡ thì nếu mà anh chị muốn ờ, biết chi tiết về giá lăn bánh của chiếc xe tại tỉnh của mình đang sinh sống hoặc là ở Hà Nội ở sông Sài Gòn thì quý anh chị có thể vui lòng à, xem ở video tiếp theo em để, em để đường link ở dưới video đó. thì anh chị bấm vào đấy để xem là cái giá lăn bánh của tại tỉnh mình đang sống sinh sống là cụ thể là bao nhiêu tiền anh chị nhé thì à, em sẽ bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị quý anh chị à, biết từng màu xe Outlander một xem là anh chị ờ, thấy là màu nào là đẹp nhất với mình thì để anh chị nắm được thì em mời anh chị ờ, cùng em xem ạ với màu xe Outlander nâu này thì nó sẽ hợp với những anh chị mệnh thổ với anh chị nhé những chiếc xe màu nâu cà phê này sẽ mang lại sự may mắn này, sức khỏe cho những anh chị ờ, mệnh thổ lựa chọn chiếc xe hợp phong thủy khiến cho vận thế của gia chủ thêm tươi mới và giúp cho chiếc xe ít gặp sự cố hỏng hóc hơn ạ. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu xe hợp phong thủy là yếu tố tâm linh không bắt buộc anh chị nhé. Vì thế việc uh, chọn màu sắc cho chiếc xe còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của quý anh chị nữa. Chứ không nhất thiết uh, những uh, anh chị nào thuộc mệnh thổ đều phải mua xe màu nâu đâu Nếu anh chị uh, mệnh thổ hợp màu nâu nhưng uh, anh chị lại không thích màu nâu này thì việc lựa chọn màu xe khác cũng không làm hưởng tới hòa khí của chiếc xe với lại chủ xe đâu vì thế anh chị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ờ, đưa ra quyết định anh chị nhé Với chiếc xe Outlander màu đen này, nó đang được rất nhiều người lựa chọn. Đây là màu cơ bản nhất vì sự sang trọng của nó. Với màu đen này thì ờ, sẽ rất hợp với những anh chị nào mệnh thủy ấy, các bạn. Vì thế nếu anh chị nào đang có nhu cầu mua xe Outlander màu đen này, vui lòng liên hệ với em Tuyền nhé. Đây là cái màu được rất nhiều anh chị lựa chọn đấy ạ. Màu đen, màu trắng và màu đỏ. Ba màu đó. tiếp theo là chiếc xe Outlander màu trắng này nó sẽ hợp với anh chị ờ, mệnh nào ạ vâng nó sẽ hợp với những anh chị mệnh kim nhé những anh chị mệnh kim ngoài màu trắng ra thì ờ, anh chị cũng có thể lựa chọn ờ, màu xám nhé bên em hiện giờ thì đang có sẵn màu trắng giao ngay cho quý anh chị ạ à. Và chiếc xe Outlander nào đó tiếp theo đây ạ Những anh chị uh, ờ, mệnh hỏa sẽ là chủ nhân tuyệt vời của chiếc xe này Nó sẽ đem lại sự may mắn cho anh chị đó ạ Anh chị thì anh chị thích màu đỏ này Hãy ờ, alo cho em nhé Đây là màu xe cũng được rất nhiều người lựa chọn đó cuối cùng là màu xanh à, màu xám xanh à, thì em thấy nó hợp với à, tất cả các mệnh đó anh chị ạ màu này à, rất đẹp và đang được những người dùng iPhone đang rất chuộng đây là một màu không bị độ bẩn và trông nó thật sự huyền bí đó Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và chúc anh chị có những giây phút vui vẻ bên gia đình và đừng quên ờ, giúp em là đăng ký kênh youtube nhé cảm ơn quý anh chị đã theo dõi ạ xin chào và hẹn gặp lại